các nền dân chủ dễ bị hủy hoại trong thế kỷ 21 nếu chúng ta không lên tiếng. Chỉ trong vòng 4 năm trở lại đây, các nhà lãnh đạo độc tài đua nhau sửa đổi hiến pháp để được nắm quyền lâu hơn như Vladimir Putin ở Nga, Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Các chính trị ra trên khắp thế giới đang vay mượn chiến thuật của tay đại giang thương số 1 của nước Mỹ. Có tên Donald Trump. Chiến thuật này có một slogan tôi đã chiến thắng áp đảo – nhưng họ đã ăn cướp chiến thắng của tôi. Những cáo buộc gian lận sai trái này của một người thua cử thật vô cùng nguy hiểm. Sẽ đưa ra năm dẫn chứng thật nhất là năm lời phát biểu của năm nhà lãnh đạo quốc gia đã làm xáo trộn chính trường của quốc gia họ, đã tạo sự chia rẽ, nghi ngờ giữa các đảng phái, gây hoang mang trong xã hội, người dân. Câu nói đầu tiên, tôi chỉ thu cử nếu có gian lận. Đây là lời phát biểu của Jair Bolsonaro, tổng thống đương nhiệm của nước Brazil ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2018 đã đem đến chia rẽ chính trường Brazil và người dân của đất nước này. Và Donald Trump đã học thuộc bài từ nhà độc tài của Brazil, đem ra áp dụng ngay trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Câu nói thứ hai, chúng tôi đang chứng kiến vụ gian lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử đất nước. Đây là lời phát biểu của Benjamin Netanyahu, cựu thủ tướng nước Do Thái, là người vừa bị lật đổ trong tuần rồi, ngay sau khi những đối thủ của ông đã thành lập một liên minh quốc hội để lật đổ ông ta. Kể từ đó, ông ta đã miễn cưỡng nhường chỗ cho thủ tướng mới, Naftali Bennett, nhưng ông vẫn không thừa nhận rằng sự mất mát của mình là công bằng, miệng vẫn chưa giao rằng có gian lận, nhưng ít ra Netanyahu vẫn còn một chút sĩ diện, muối mặt ra đi và thề sẽ quay trở lại trong vinh quang trong cuộc bầu cử tới. Lúc đó ông ta sẽ 75 tuổi, hy vọng sức khỏe còn để tiếp tục gia tranh cử là thủ tướng lần chót trước khi làm một chuyến đi xa. Câu nói thứ ba, đây có thể là bài phát biểu quan trọng nhất mà tôi từng thực hiện. Tôi muốn cung cấp thông tin cập nhật về những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm vạch trần những hành vi gian lận cử chi lớn và những bất thường. Tôi đã thắng cử với con số áp đảo, nhưng chiến thắng đã bị họ cướp mất. Câu nói trên là lời phát biểu của Donald Trump, cựu tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, là người đã thu cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, không có được sĩ diện và lòng tự trọng như Benjamin Netanyahu, vẫn luôn miệng kêu gào, có gian lận, tôi đã thắng lớn, tôi sẽ quay lại tòa Bạch Ốc. Thư kiện và thu kiện, đếm phiếu lại ở nhiều tiểu bang và chẳng tìm được gì. Mãi đến 7 tháng sau, ông ta mới mở miệng chấp nhận thua cuộc. Với tình gian thương, chuyên gia nói dối này, tôi tạm gọi là Donald Trump, sĩ diện đã bắn rẻ và lòng tự trọng đến trong muộn màng. Câu nói thứ tư, cuộc bầu cử có gian lận phiếu, chúng tôi phải ngăn chặn kết quả cuộc bầu cử bất hợp pháp này và chúng tôi đã chặn đứng họ. Đó là câu nói của Tổng tư lệnh quân đội Minh, Ông Lên, người cầm đầu quân đội Miến Điện, đã đưa ra tuyên bố cuộc bầu cử có gian lận, làm lý do tránh cho cuộc đảo tránh quân sự bắt nhốt lãnh đạo dân cử là bà Aung San Suu Kyi, giải tán quốc hội và hiện đang nắm toàn quyền sinh sát tại đất nước có thể chế dân chủ yếu kém này, đưa đất nước Miến Điện quay trở lại thời kỳ độc tài quân phiệt Đây cũng chính là nguồn cảm hứng cho Marco Flynn, một cựu tướng quân đội Mỹ đã ấp ủ rất mơ dùng quân đội để đảo tránh, giúp Donald Trump nắm quyền và đưa nước Mỹ đến chế độ chuyên quyền độc tài. Và câu nói thứ năm, cuộc bầu cử có gian lận sẽ bị lật tẩy, tôi sẽ chiến thắng, hỡi các bạn thân mến. Đây là lời phát biểu của Keiko Fujimori, là cô con gái của Alberto Fujimori, cựu lãnh đạo độc tài của nước Peru. Cô này chỉ mới 46 tuổi, là lãnh đạo đảng chính trị cánh hữu, cũng vừa thua một cuộc bầu cử, nhưng lại không công nhận kết quả. Cô Keiko Fujimori đã diễn lại y trăng màn kịch kêu gào có gian lận, kêu gọi sự ủng hộ của những kẻ cực hữu, những người ủng hộ Keiko Fujimori cũng sử dụng phục trang, đội nón sừng châu kiểu Jacob Anthony Chancelli làm biểu tượng cho sự phản kháng và bạo loạn. Sau những lời nói rối từ Benjamin Netanyahu, Donald Trump đến Keiko Fujimori báo hiệu một xu hướng độc hại trên nhiều chính trường của các thể chế dân chủ trên toàn thế giới. Freedom House, một tổ chức